sao con nói bây giờ ngoại con bảo con mạnh làm đem mấy cái rô này làm thịt cho con và bà ngoại con ăn thấy không vợ bảo con là mặn với con cá cho cả nhà ăn ừ. nhưng mà con thì lúc đó con có ăn mặn nhưng mà con nói ờ, cũng như cái thằng của con như con thì con lên thả như con thì lúc đó con chay ừ. nhưng mà những con còn lại thì con cũng không đợi biết có được cho nên con cứ ngồi nhìn nó hoài ngoại con thấy vậy mới uh, uh, coi mặn nhìn con luôn chị thấy thì cái gì nhân quả thì vì thương con mà mẹ tôi giết con cá thì sao này à đâu bây giờ con không nở con giết mấy con cá phải không đó là cái nhân quả của con thấy không còn ngoại con á bây giờ là ừ, những con cá này làm chung cho trong nhà ăn phải không dạ. cho nên ngoại con con này sao mà nó không dám làm mấy con cá này tao làm cho mày bà đừng giết thì cái đó là bà lãnh chứ sao lại con lại con nếu mà bởi vì cái cái chuyện của con á, là con không nở tâm con giết cái lòng của con rồi tốt rồi nhưng mà ngoại con á nhìn thấy con không dám làm bà làm giùm con chứ đây là cái phần mà mở con sai con làm thôi chứ không phải là bà con làm nhưng mà thấy nhỏ này nó không dám đập cái con cá này thôi tao đập cho tao chịu tội cho nó bà nghĩ vậy đó là tao chịu tội vậy như sự thật ra bà chịu tội thật sự còn con đập thì con bị tội đó bởi vì con giết hại mà con phải tội thôi nhưng mà bà con đập tao làm cho thế cho cho con nhưng mà bà làm thế là bà phải làm thiện chứ bà làm thế là bà phải lãnh cái điều ác đó chứ con thấy không hay vì hồi đó đó thôi bây giờ tôi ăn chay tôi cũng muốn mấy người cũng ăn chay hết tôi đem bà cá tôi thả tôi nghĩ họ hết à, lát nữa này ăn muối à, chứ như vậy là con bị dày một chút thôi nhưng mà con đã làm điều tốt con gan dạ con làm con này con thả mấy cá của con ăn thôi còn cái còn mấy cá kia con cũng còn tiếc tiếc để cho mấy người đã ăn thì vợ bà con đập thì bà con phải chịu thôi nhưng mà chính con không không mạnh mẽ thiếu thiếu gan dạ sách đem mà đổ xuống dưới ao hết cho rồi hỏi sao trời đất thôi hai mà nở mà giết mấy con cá này mà ăn cho được còn mình nói vậy thôi rồi bắt đầu mấy người kia con không có ăn họ hụt ăn họ chửi mình thôi thôi chứ họ làm gì mình có phải không con mạnh mẽ sau này con mạnh mẽ để cứu mình mà cứu những người thân của mình chứ không bà ngoại con bị sinh là mấy con cá rô đó không có trật đâu <laughs> tại đập đầu nó giết nó thì không chạy trốn khỏi nó đâu không? con làm cho bà con từ trường đó nó cũng sanh ra những con vật đó nó cũng sẽ bị họ cũng bắt thịt lại đó <laughs> thôi bây giờ từ sau về từ này về sau họ nhân quả rồi à, khi nào mà thấy ai mà ừ, thấy ai mà giết cá rồi em đổ em đổi xuống hồ ấy thì họ có lợi và chữ mớ còn mấy họ bắt ừ, thường tiền á tại vì cái nhân quả trước mặt của mình thấy nó có cái duyên với nhau trong nhân quả mình hãy cứu độ nó liền chứ đừng có để cho nó khổ cho nó chết thì nhân quả mà cho nên mạnh mẽ à, con thí dụ như đi ngang cái cái cái chợ nào đó mà cái cá họ đem mà xúc đổ đó họ đánh con <laughs> cho nên vì vậy đó cái nhân quả đừng có đi kiếm mà mình đi mình cái gặp nhất là trong gia đình của mình mình phải là vậy mình phải cứu khổ gia đình của mình tức là làm cái điều thiện mà mình tha là mình chịu người ta rầy mắng mình gì đó thì người ta nói gì nói hơi thôi chứ không ai mà giết mình không sợ nhưng mình cứu gia đình mình cứu như vậy nhớ chưa rồi cũng cái trường hợp đó rồi à, con thấy lúc đầu thì con tưởng là con cứ nghĩ là chắc không phải con thương con nên giết như con cá đó như thế thì con cũng nhớ chết sát sanh cho nên con nói thôi hủy lăng nặng cho dừng luôn để cho mà mợ khỏi sai một cái nữa nhưng mà khi mà con nghĩ lăng con cái thì con bị chửi bị chửi hết giờ luôn à như thế thì cái khẩu này của mọi con đánh với con vậy thì sao này à nó không có à, vì ăn chay mà mợ con chửi thì mợ con cứ chịu chứ con ăn chay con cũng làm tội lỗi gì đâu bà chửi thì bà bảo đồ ngu đồ không biết ăn mặn nó bổ khỏe mà ăn chay <laughs> đau ốm nó bệnh thật bà có chữ con là con ngu là ờ có tôi ngu chứ tôi được phước hơn là <laughs> thì bà chữ hơn bà chữ kệ không sao hết vì cái thiện mình phải nhận xét cái thiện là cái chánh kiến của mình rồi nó dẫn dắt con đường của mình đi vào cái cái, cái thiện pháp còn tất cả những cái sai của họ là họ tạo thêm cái nghiệp không không phải vì mình tôi vì thiện chứ không phải là vì tôi mà tạo tạo cho mợ chữ mắng hoặc mợ nói này kia đều là do tại mợ mợ thấy mợ muốn ép tôi đi vào con đường ác nhưng mà tôi tùy thuận nhưng mà tôi không bị lôi cuốn đâu à, con nhớ là nhẫn nhục tùy thuận không bị lôi chữ chữ chứ tôi nhất định tôi không bị lôi cuốn không phải vì mợ chữ mà tôi tôi tôi cầm đũa tôi ăn thịt lại thịt cá nữa đâu tôi nhất định là hoàn toàn là tôi sống thiện cho nên thầy nói nhẫn nhục tùy thuận nhưng mà không bị lôi cuốn <laughs> tùy thuận ta cái rồi mình cũng uống rượu hoặc là mình cũng ăn thịt trứng xanh nữa là sau tùy thuận kiểu này rồi chắc chứ cho nên nhớ kỹ trong cái sự tu tập đó, thì mình phải mạnh mẽ cứng rắn cứng rắn trước cái cái thiện pháp mình phải thực hiện cho được thiện pháp cho nên đức phật nói gánh nặng thiện pháp mình làm cái việc thiện mình phải chịu những cái cái, cái gánh nặng của nó cho nên gánh nặng mà đức phật nói hay lắm gánh nặng thiện pháp cho nên nếu mà mình nó nhẹ thì đâu có cái chuyện mà người ta chửi mình người ta làm cái này cái khác cho nên mình phải chịu đựng tất cả những điều đó mà tránh được cái thiện pháp chứ đừng có để rồi bắt đầu giờ mấy con hỏi thêm gì nữa rồi rồi con con Thánh là thầy, thánh là thân đại chúng Hôm nay là ngày thầy tiếp giảng về nhân văn hóa Nên thưa gia đình con vì cũng có một việc đó Nên con cũng muốn hỏi thầy Thưa thầy để chỉ dạy cho con thế nào có nổi hay không Khi lúc mà con đi về quê thì mà nhà quê có đám cúng mà trong gia đình con cũng cúng chay hết á mà nó đúng em con là em trai đông em trai đông á rồi nó cũng có một cái ý riêng định là, là à, khi mà chị và chị em trai chị tu mà làm là chức thể lẽ là chị thấy cho nên nó mua một lòng chim có thể là bảy chục bảy chục chim mà chim xé rồi đem nó nhốt để theo hè theo hè sao tính mới cho cô như thế nào riêng tháng biết cô đi ra theo dồn như thế dòng tin luôn cũng nói mình đã tu hành được nhân quá mình đã biết mà nếu mình tới về thằng em mình nó mang cái tội như vậy cho nên con mới khi dạ, em nó mang cái tội con mới nói ra là ừ, thôi ừ, con mới nói bây giờ con nếu mà con để cho nó gặp của con con nói nó thì chắc là lẽ nó không to dù thế nào nó cũng dứt hết con đem con thả trọi con thả trọi hết mình khi nó bay rồi cái chừng sau nó ra nó nó đến nó ra nó chắc là lòng dồn cho nó thấy à, lòng chim có dạ, nó thấy lòng chim bay trọi bay trơn cái nó tay có chị ba trong anh hết có nhiệt chỉ chị cái thả trong ai thôi tôi vô nó nói tại sao lòng chim em chị thả nó la giữa quá chừng con biết làm sao nhưng con nói thôi bây giờ quá nói em em cái nào cũng là em mà em cái thân năm quá nhiều cũng không nên em chi bây giờ chị chị chị có thể là đền cho em là năm chục ngàn đây em mua những cái gì em cho nó kiểm soát đừng có có áp pháp gì vậy thì ừ, em ăn dầu em có la thì mấy em nói thì chị cũng chấp nhận nhưng mà đối với chị thì ba giờ chấp nhận em làm như việc đó như vậy như thầy bạch thầy con có đền tiền như vậy thì nó mua những cái món gì mà em ăn cũng pháp như vậy mà người đối có gì có gì như có lỗi lầm gì không mà thầy chỉ ừ. vậy ừ. à, nó không có lỗi lầm gì hết này con đó là một cái điều tốt con làm cái điều đó là điều đáng khen đó chứ à, bây giờ nó nhốt một lồng chim để lát nữa nó, nó làm thịt nhau nó nhậu thì nó còn nguy hiểm hơn à, do cái hành động con sáng suốt được con thả nó có la hơi thì thôi rồi con ờ, bồi thường tiền nó chút để rồi bắt đầu ờ, à, nó đi mua cái gì ngoài chợ nó về nó nó ăn thì điều đó điều tốt rồi không có gì đâu con cái vấn đề làm được như vậy là tốt đúng không khi mình không gặp mà mình gặp bây giờ nó giấu đâu con không gặp thôi nó làm gì nó làm còn đó. còn giờ đã mình đã gặp rồi thì biết là tụi nó để nó làm thịt đi chứ không gì cho nên mình đem mình thả hết là tốt nên rồi người ta có tức giận người ta có quá người ta là hơi thôi chứ không lý nào mà tôi giết mình chết rồi nên mấy con nên làm những điều đó ừ, có gì anh bình tim không tim nó nhá con mà nó không ừ, tại vì cuộc đời đó thì à, mấy con thấy trong cái cái sự tu hành của chúng ta nó nó làm những cái điều thiện cái tâm tư chúng ta thấy những cái điều ác là chúng ta mặc dù chúng ta Ừ, làm chúng ta biết rằng nó có những cái điều trái ý của người khác nhưng cái trái ý của chúng ta đem lại cái thiện cho cái người cho cái người làm hát chẳng hạn bây giờ con không thả cái loài chim đó thì để cho mấy người đó giết thì những người đó tạo cái nghiệp hát ví dụ con thả là tự con con đã chịu cái sự mà ừ, rầy mắng hay nói lời nặng nhẹ đối với con đó là cái thứ nhất cái thứ hai là con làm cho những người đó họ giảm đi cái tội ác của họ họ không còn giết mấy con chim mình cứu họ nhưng mà họ đâu có biết họ tức họ ăn cũng được họ tức họ nói ba điều bốn chuyện rồi thôi chứ cũng không làm gì cho nên vì vậy mình biết cái này nên là không có sao hết đó là cái tốt à, rồi bây giờ có ai hỏi thì gì cho em nhớ không rồi không. thầy như trước kia mình chưa biết tu mình còn chắc thân hạ vậy nhưng sau khi mình biết tu rồi có thể chuyển nhân quả à chuyển cho con cho nên con thấy khi mình tu rồi nó mình chuyển rất khó con con thấy nổi không trầm không cái dàm con cũng tan nát thôi nội cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái nghiệp của mình những cái niệm tâm niệm đó dẹp hoài mà nó cứ tới hoài nó thấy đó là mình chuyển nhiều đời một ngày hôm nay mình tu chứ mình chuyển nhiều đời nhiều kiếp của mình chứ không cho nên mình chuyển nhiều đời cho nên mình sạch thì và cuối cùng mình chứng đàng quả là mình không còn cái nghiệp của đời này hồi nào chưa biết tu con nào điều ác nhưng nhưng bây giờ biết tu rồi cái điều ác đó nó sẽ nó sẽ chuyển hết nó không còn nữa đó, ngay bây giờ mấy con tu là mấy con chuyển nhiều đời chứ không phải trong một đời này đâu chứ đừng nói một đời mà thời gian trước kia con làm ác đó con giết hại chúng sanh ăn thịt chúng sanh bây giờ biết tu rồi từng đó mình thả từng cái nghiệp con thả từng cái nghiệp nó hai vô nó làm cho tâm mình động lắm cực khổ vô cùng một ngày đêm con thức dậy con tu tập là con giải ra chuyển nghiệp nó đó nó không nghiệp con trong một đời nay đâu mà nhiều đời nữa chứ